Tin mới nhất ngày 8 tháng 11, Cảnh sát Anh và Bộ Công an công bố danh tính 39 nạn nhân thiệt mạng tại Anh. Cảnh sát Essex đã công bố chính thức tên tuổi và quê quán của 39 nạn nhân. Quy trình nhận dạng chính thức đã được thẩm phán cấp cao Caroline besney Murray xem xét cẩn trọng. Cùng với nhà chức trách Việt Nam, cảnh sát Anh đã xác định được tên tuổi và quê quán 39 nạn nhân, trong đó có 10 người là từ dưới 19 tuổi trở xuống. Khu vực Hà Tĩnh gồm 9 nam và một nữ. Phạm Thị Trà My, nữ 26 tuổi, Nguyễn Đình Lượng, nam 20 tuổi, Nguyễn Huy Phong, nam 35 tuổi, Võ Nhân Du, nam 19 tuổi, Trần Mạnh Hùng, nam 37 tuổi, Trần Khánh Thọ, nam 18 tuổi, Võ Văn Linh, nam 25 tuổi, Nguyễn Văn Nhân, nam 33 tuổi, Bùi Phan Thắng, nam 37 tuổi, Nguyễn Huy Hùng, thiếu niên 15 tuổi. Khu vực Nghệ An gồm 15 nam, 6 nữ. Gồm Trần Thị Thơ, nữ 21 tuổi, Bùi Thị Nhung, nữ 19 tuổi, Võ Ngọc Nam, nam 28 tuổi, Nguyễn Đình Tứ, nam 26 tuổi, Lê Văn Hà, nam 30 tuổi, Trần Thị Ngọc, nữ 19 tuổi, Nguyễn Văn Hùng, nam 33 tuổi, Hoàng Văn Tiếp, nam 18 tuổi, Cao Tiến Dũng, nam 37 tuổi, Cao Huy Thành, nam 33 tuổi, Trần Thị Nhự Mai Nhung, nữ 18 tuổi, Nguyễn Minh Quang, nam 20 tuổi, nê Trọng Thành, nam 44 tuổi, Phạm Thị Ngọc Oanh, nữ 28 tuổi, Hoàng Văn Lợi, Hoàng Văn Hợi, nam 24 tuổi, Đặng Hữu Tuyên, nam 22 tuổi, Nguyễn Trọng Thái, nam, 26 tuổi, Nguyễn Văn Hiệp, nam, 24 tuổi. Nguyễn Thị Vân, nữ, 35 tuổi, Trần Hải Lộc, nam, 35 tuổi. Khu vực Quảng Bình gồm có ba nam là Dương Minh Tuấn, nam, 27 tuổi, Nguyễn Ngọc Hà, 32 tuổi, nam, Nguyễn Tiến Dũng, 33 tuổi, nam. Khu vực Hải Phòng gồm có hai nam và một nữ. Phan Thị Thanh, 41 tuổi, nữ. Đinh Đình Thái Quyền, 18 tuổi, nam. Đinh Đình Bình, 15 tuổi, thiếu niên. Khu vực Thừa Thiên Huế có một nam là Nguyễn Bá Vũ Hùng, 34 tuổi, nam. Khu vực Hải Dương có một nam là Trần Ngọc Hiếu, thiếu niên 17 tuổi. Hiện tại, hai chính phủ Việt Nam và Anh Quốc đang làm việc với nhau để tiến hành các bước đưa các nạn nhân hồi hương. Lãnh đạo các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò và thành phố Vinh, Nghệ An đã đến 21 gia đình để thăm hỏi động viên. Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cũng gửi lời chia buồn tới các gia đình. Ông cho biết tỉnh đang tích cực phối hợp hỗ trợ đưa các thi thể và nạn nhân về nước. Rất chia buồn cùng toàn thể các gia đình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn hãy like, subscribe kênh, đăng ký. Cảm ơn các bạn rất nhiều.